Phượng văn gâm mười phương cung dường ngôi tam bảo Thế đoạn đời giờ đạo theo từ thánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề Kiến Cố Chi Tu Học Vân Bền xa Bề Khổ Nguồn Mê Trong quay về bờ dân Đang vang bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quý tròn mong niệm nhân sanh nghề ba kỳ sân dương cùng tan thang ức kiếp không cùng tăng hôm nay mùng một tháng chín năm tăng sáu Phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi lăm chúng con à, tăng chúng chùa tam bảo ấy lời phát nguyện sau khi cứu độ chúng sinh ấy qua mùa dịch Covid được trọn đầy hôm nay thiết lập trái đàn cầu siêu liệt vì hướng linh ba thánh thần chánh phật tử tự nàng về dịch khi covid mười chín cầm kỳ siêu chương linh kỳ danh kỳ từ kê con cái ân tài bổn tử à, nguyện ế chư phật thùy từ chứng minh phóng quang tìm đồ ai à, hướng lên à. Nguyện văn thôn thăng hòn hướng linh na Quỳnh thị nam hướng linh na chung thị kiếm anh hương linh na nguyện văn nghiệp pháp danh hoàng không từ trần rằm tháng hai à, năm tăng sáu hưởng thọ chín mươi sau tuổi cặp mẹ hương linh nguyện văn nhôn sinh năm màu vàng Tự tràng mười sáu tháng bảy tháng sâu hưởng thọ tám mươi tư tuổi hương linh phạm văn gia từ tràng mùng hai tháng tám năm tăng râu hương thọ chín mươi sáu tuổi hương linh hồ thị kim tiên sinh năm kỳ mạo pháp danh diệu giảm hương tự trần mười sáu tháng bảy năm tăng sầu hương thọ ta mươi ba tuổi hương linh quỳnh thi nhỏ sinh năm kỳ mạo pháp danh diệu nhàn tư trần ba mươi tháng tám năm tăng râu hương thọ tạm mới ba tuổi hướng linh bùi thị xem pháp danh diệu đạo từ đàn mười chín tháng năm tăng râu hương thọ thượng thượng thọ một trăm lẻ chín tuổi hướng linh vụ di đua hai pháp danh quảng lạc từ đẳng hai môn tăng năm tăng rộng hưởng linh hưởng thọ bài mươi tám tuổi hưởng linh nguyện văn thông pháp danh tâm minh đệ sinh năm nhâm tăng từ đẳng hai hai tám tháng tám tăng sự hưởng thọ trên mười môn tội hưởng linh trần văn kiệt pháp danh tiếng lực từ trần hai tám tháng năm năm tăng sâu hương thọ tám mươi môn tội hương linh lê thì biết Hưởng thọ bảy mươi chín tuổi từ trần hai mươi tháng một năm canh tý cập chư liệt dị ứng lĩnh lệ văn thị bé pháp danh diệu hương từ đằng này ai từ tăng ai tăng rượu hương thọ tạm mươi hai tuổi nguyện liệt liệt vị hướng linh cứu quyền thân tố của chúng con an tri tài bổn tự chư liệt vị thổ thần bổn sư bổn trạch thành hoàng thổ địa phước đức chánh thần tiền khai canh hậu khai cư trên không dưới nước trong lòng đất đồng câu hội về đây cùng đại chúng nương ói quan từ đức chư Phật nghe kinh địa tạng niệm Phật di đa xa bỏ mê lầm vàng sanh tình đồ đồng thời mặn niệm giá hộ cho toàn thể con cháu vì bình an các khánh hồi hưởng cầu an cụ bà nguyện thi hương Pháp danh diệu hành Cụ ông nguyện Công Thành Pháp tám mươi lăm tuổi được cùng chữ năm nữ phần tự cải góp công người góp của cải công phu người công quả sở cầu như ý sở nguyện viên thanh ngày ăn lành đêm ăn lành đêm ngày sau thời thường an lành xin nguyện từ bi xót thương gia hộ Nguyện chư Phật thủy từ chứng minh chư Bồ Tát thanh Hiền Long Thiên thanh chúng chư liệt gì Hộ Pháp thiện Thần Đồng Thủy ai, ai, Tiếp rước chư liệt dị hương linh lại đau đàn tràng nghe kinh tinh Pháp siêu sanh tịnh độ nam mô chứng minh sư bồ tát Nam mô chân minh sư Bồ Tát Nam mô chân minh sư Bồ Tát Ma Tát cô nan tam mương a trước phật đại ngũ phật dân tròn đức như lai cầu cho nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an đến mọi loài đệ tử chúng con đại vị chư an linh cũng đôi phần đại chí tăng đảnh lễ nam mô tạng hư không biện pháp giới qua hiền về lai nhân thiên chư phật Đệ tử chúng con đại vị chương linh na cung đối phận đại chi thành đảnh lệ Nam mô tạng hư công biển pháp giới qua hiền vị lai những thiên tôn pháp Đệ tử chúng con đại bi dưỡng lên công đối vàng đại chi thành đành lệ. Nam mô Tây Vương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật. Thầm phương tam thể nhân thiên tôn pháp. Chi tôn đảnh lễ Nam Mô Tạng Hư Không Biển Phạm Giới Hoa Hiền Vị Lai Như Thế Hiện Thanh Tăng Hương Đệ Quang tử kỷ khuyên trừ nội ngôi đàn đích đàn đàn sói khổ mộc vì ta đường rùng khiến hóa bạn như thành tịnh độ sở vị đạo nội ngồi trúng gian vô được uế thánh và mưu hiện tổng thanh thì năng linh nhất đích biến thập phương Đến duyên gấu tận quyên trừ phổ sói đàn càng tác thành tịnh niệm giáo hữu đại bi tại quê chân ngôn càng đương trì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 liệt vị hương linh an trí tại bổn từ à, thần chánh bá tánh phật tử chư hương linh kính thưa à, chư hương linh à, vì nghiệp duyên à, chúng ta à, thọ mệnh à, của chúng ta à, đã đến lúc mà phải ra đi à, nhưng à, mỗi người một nghiệp thì chư liệt vị hương linh à, hôm nay cũng là một phước duyên à, đã được gia đình à, gửi về tại bổn tự chùa Tam Bửu và như lời hứa của các thầy ở tại bổn tự là vào một cái ngày à, trọn lành à, sẽ hướng lòng à, cho quý vị cầu siêu được nghe kinh niệm Phật và hôm nay à, chư liệt vị đã không may mà nói theo thế gian gọi là không may nhưng mà thực sự ra nói theo Phật đạo đây là vô thường à, thị thường à, cuộc đời này vốn dĩ là vô thường à, chúng ta ra đi là không có cần phải để lại à, một cái ờ, gì trên dương gian cả bởi vì cuộc đời nó vô thường như vậy thì hôm nay quý vị được có cái duyên lành trở về chùa Tam Bửu. À, chư liệt vị hương linh đã tử nạn trong cái mùa Covid dịch bệnh à, mà quý vị à, đã qua đời. À, trong cái rủi nó có cái may rằng à, hôm nay à, chùa Chư Tăng, chùa Tam Bửu à, rất là thương yêu, à, rất là cung kính và rất là trang trọng à, thành tâm à, thiết lập đàn tràng để cầu siêu cho chư liệt vì hương linh à, mà quý thầy đã từng nghe qua tai à, gia đình quý vị đã ký gửi ký danh ký từ à, cho các thầy ở chùa Tam Vũ hôm nay cũng được trở về đây nghe kinh niệm Phật à, bởi vì à, chúng ta thường nghe là sống khôn thác thiên à, sống trên cuộc đời này thân là giả tạm còn cái tâm của chúng ta sống mãi với cái tánh di đà à, từ tánh di đà di tâm tịnh độ thì quý vị đều cũng đã cảm nhận à, các vị hương linh thầy cũng cáo bạch với tất cả chư phật bồ tát thánh hiền long thiên thánh chúng và chư vị hộ pháp ở tại già lam tam bửu đưa quý vị về đây à, đối trước tam bảo quý vị bằng cái linh thức bằng cái tâm thức cái tâm của thầy cái linh của quý vị à, có cái sự cảm nhận cái này gọi là không già không chết không rời đi đâu chỉ có một việc là chúng ta à, ở à, trong dương gian hay là rời khỏi dương gian này tâm thức của chúng ta có an vui hay không an vui tức là cực lạc an lạc an lạc tức là cực lạc thì vào giờ phút này chúng ta nương theo cái gì ở bên ngoài với cái hình tướng thì cũng đều à, tan biến kể cả cái thân tướng này thân tướng của thầy đây hôm nay à, của quý thầy ở đây hôm nay còn à, nói nói cười cười à, đi đi đứng đứng còn tụng niệm bằng cái âm lượng của trần gian nhưng mà mai mốt rồi tất cả đều cũng bỏ thân nhưng còn lại cái tâm khi các thầy còn sống hay quý vị còn trên dương gian quý vị gọi là tâm hồn nhưng quý vị đã quá cố à, thì à, chuyển qua cái dạng thức gọi là linh hồn cái hồn của quý vị và cái hồn của các thầy cũng như thăng bằng quyến thuộc quý vị còn trên dương gian này cái hồn này không có mất và chúng ta sống phải có hồn hồn của chúng ta là hồn thiên và hồn của của phật à, hồn của à, à, các vị thánh ừ. thì chúng ta sống có cái hồn đó thì vào giờ phút này muốn được cái hồn cho được à, thanh tịnh và an lạc thì chúng ta chỉ có nương vào à, con đường phật đạo quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Và chúng ta y như thế để mà thực hành thì chúng ta sống ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nước nào, hoặc còn thân hoặc bỏ thân, à, chúng ta đều à, được an lạc. À, thì Thầy xin nhắc lại cho chư liệt vị hương linh à, ở tại Bổn Từ cũng như tất cả chư hương linh à, liệt vị đã à, xả thân trong cái mùa Covid này không cần vướng bận vì à, với ai cả với gia đình rồi à, tức là không còn vướng bận chúng ta bỏ bỏ thân là ra đi thì về giờ phút này quý vị cùng với quý thầy để à, hướng lòng và quý y tam bảo à, và cung thỉnh chư tôn đức à, đồng hướng cho hương linh quý y tam bảo hương linh quê à, phật tình đề à. hướng sanh hướng à, à, linh à, vốn tạo giáo ông nghiệp Di Đà Phật, quý vị cùng với Thầy à, lễ Phật. Đệ tử chúng con đại về chư an linh kỳ linh kỳ từ kỳ có kỳ hình bá tánh thần chánh phật từ chư linh cặp chư linh từ nàng ấy dịch khi Covid-19 con đổi phần đèn chỉ tâm đảnh lễ à, nam mô tặng hư không biển phạm giới qua hiền vì lai thâm vương chư phần tôn phạm hiền thánh tăng thường trụ tam bảo nguyện thì tiếp triều tiếp triệu chương à, linh đề vãng thanh cực à, à, à, là giáo chủ điều người bổn sư tinh ca mau ni phật Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Thánh Di Lặng Tôn phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hành Vô Yên Bồ Tát Hồ Phạm Chư Tôn Bồ Tát Linh ra ngồi thượng Phật Bồ Tát Nguyện tùy tiếp triều tiếp triệu dương linh hệ quảng thanh cần. đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật Đại bi linh cảm ơn quan thế âm Bồ Tát Đại ung lực Đại Thế Chi Bồ Tát Đại Thanh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Biên Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nguyện thi Tiếp Triều tiếp triệu dương à, linh đề quảng à, thanh à, cực là quân bồi tư tâm thời nam tâm tham tâm đường tình rồi tội thầy đều có mỗi thằng là cha nam mô cầu tam muội bồ tát ma ta nguyện ấy, tiếp độ chương linh vô lượng vô lượng lai lai tội tiêu vàng ranh quyết định trấn con nam mô a di đà ma ya đà ta ya đà ya đà đi ya đà ye đô thị ye đáng đam thị ye đà đề ye đà na ya đi ya na ga đề đà ya mo ye đà ya đà ta ya đà ya đà đi ya đà ye đô thị Di Đà Phật cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng ngồi xuống tụng kinh. À, đại chúng dở ra trang số 8 tụng cái bài văn phát nguyện ở phần sau cùng là tụng ờ, đại bi đại nguyện. Hương linh an tòa thịnh pháp văn kinh linh an tòa thịnh pháp văn kinh linh an tòa thịnh pháp văn kinh nề lại đặng tam giới tôn à, quý mạng mười phương phần e e à. này có phát e nguyện rộng thọ trì à, kinh địa tạng đến đề môn nạn như ngũ khổ tam đồ đề hết mô ma thân này thân qua cõi cực là lại từ đại bi đại thân đại địa tạng vương bồ tát bi đại nguyện đại thân đại tề bổn tốn địa tạng bồ tát trên đời tỉnh đại từ bồn tôn địa tạng bồ tát ma a di đà phật đại chúng dở ra trang 181 phẩm thứ 13 dặn dò cứu độ nhân thiên kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ mười ba đề phật giáo vô lôi đạo đấng thế tôn gia cánh tay trăng vàng xóa đánh ngài địa tạng đại bồ tát mà bảo rằng địa ta địa ta lang lang có ông thể nghe ban đứng từ bên Quan, ông có thể nghe ban đế hệ của ông không thể nghi ban biện tài của ông không thể nghi ban do cho cản nữ vậy dân sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn mua cái cũng chẳng đặng này địa tạng địa tạng nên hôm nay ta đồng công đời đã lại đời hoa hồi lẫn có đâm nghìn mua ngang băng gà thiên băng gà thiên tất cả các đức phật các vị bồ tát an trai đồng tam bồ chúng đây một lần nữa đến các chúng sanh những kề ở trong nhà lửa chưa ra gọi ba gọi mà giao phó cho ông à, à, à, à, à, à, Bala hành nhân rồi không bao lâu liền thôi thất còn dương an lại luôn luôn tăng trưởng con vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghiệp để qua độ thuận theo căn tánh của chúng nó hầu là cho chúng nó được giải thoát này địa ta này ta cần đề nhân đời người giáo họ cho ông trong đời hầu như có hàng đời người ngôn thiên nam thiên nữ nào đồng dụng in căn lành ở trong vàng phá trừ bạn rải long mày trần họ các giọt nước thôi ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó là cho người đó tu tập lần lần đạo hành vô thường chớ để họ thôi lại về nữa này đi ta mơ tháng đúng đời thọ đời hai người nào ai theo nghiêm mà thọ bao bị đọa vào chỗ ăn đau đến khi bị đọa ăn đau bữa đến cửa ngục những chúng sanh đó nếu có thể niệm đằng danh hiệu của đức phật hay danh hiệu của một vị bồ tát cùng mơ cao mơ nghe kinh địa này ông đến nhường hơn lên của ông đem những cơ bậc cả chúng lên ông nên hiện thân trước kẻ đó tan địa ngục làm cho được dân lên coi trời hưởng những giờ vui vi diệu tu thân bây giờ nữa ta liền nói nghe ra nơi nấy để do trong thiên nhân nay ta ân cẩn dặn bảo ông dùng đại thân ông dân do an đạo thọ vào đông bồ tát tuân chỉ bây giờ ngài địa tạng đại bồ tát quỳ gối chấm tay văn cùng đức văn rằng ban đức thế tôn gọi xin đức thế tôn trở lo trong đời sau nếu có người thiện nam không nghe thiện nữ nào đối với đồng bằng bằng có một niềm cùng kính con cùng đang nghe thiên đờ thân người đó là nhóm đời dài thân trong đường thánh đều ăn nửa là nghe có viên lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi nào thường ông bảo cho con thôi chuyện hư không tăng bần nội lâu ngài địa tạng bồ tát bần lại nói đến đó và dòng trong pháp hội có một về bồ tát tên là công tác ban công đứng vàng rằng bản đức thế tôn từ khi con đến cung trời đạo lợi này nghe đứng như lời ngay khen ngoài thần thế lực công thể nghĩ bàn của ngài địa tạng bồ tát à, cả đời đó vang nghe địa này vang danh để của địa tạng bồ tát cùng với chiếm lệ hình tượng địa tạng bồ tát tại nhân cả hai được bao nhiêu điều vượt lời cuối mong được thế tôn về tất cả chúng dân hiện tại và mà nói lương việc ấy giờ ai mười ta yêu lời nếu không bằng ai có thể mà ta lo nghe lo nghe cho kỳ ta thể vì ông mà nói việc ấy cho trong đời do người tiếng nam cùng tiếng nữ nào thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát và nghe kinh này cho đến độc tụng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vật bao mà bố tí cũng dường ngợi các chim lễ đời cả ấy được hai mươi tám điều lời như sau đây mà cả đời đông đạo bồ đề nam đô mang móng mang dồi dào đầy đủ do nhân bình tạng không đến nơi tăng bày gọi những tai nạn về lừa và nước tam không có bị hại vì trộm kiếm nên đến dân lòng cung kính mười tăng hàng quỷ đàng theo hộ trì mười một đại dâu tăng gai sẽ chuyển thành tăng trai mười hai đại dâu sẽ làm con gái các hàng vương giả đại tăng ờ, ba tăng em mười bốn lần nhiều đường lâm về cõi đời mười lo làm các bậc vua chúa mười sáu con đi đóng nhân đời rửa mưa bài có mong cầu chi cũng đều được tội y mười tam quyến thuộc an vui mười chân các tay và bất ngờ đều dấn dần ai mười các nghiệp về đau đều trừ hẳn để nó con đều không biết làm diêm ba ngôn quay về hai ba những người thân tòng đà trên nêu có tội thời đường ngôi khổ hai bốn nêu về đời trường con nợ thân về cõi vui thương ai lòng gương bồ thân người khen ai mới sáu cơn tấn lân lợi tông binh ai mới vây dòng lâu từ mương ai mới tám rung rau thân vàng bay điều lại lại vậy nữa này công tấn bồ tát như đời trời đồng quý thần hiện đại ba vì lạng gia hiệu con hải địa tam và ta nên lệnh đương quảng đại địa tạng bồ tát ma người kháng diêm lễ thời xa ra đàn bày đều lợi ích một mô chân bằng tánh ai nghiệp a tiêu diệt ba chư bằng đến hung hồ bốn không tội thân bồ đề nam bổn lực được tăng trường sâu nơi nước nêu ra biết bay độ đạo thể bên đại hội ta tất cả các đức Phật và Đại Bồ Tát con tám bồ chúng trái đồng ở mười phương đến giờ. Hồi nghe đứng đến ngã mâu ni vẫn nơi kia tiếng bay dẫn ngoại thần lên chân thà nghi bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều gắng là biết chưa từng có. Long, long cả đại chúng ông pháp hội đều lại diêm lê nhắm tay mà lui ra kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện quyền hạ hết bốn thế địa tạng do nhân trong kinh tạng ta cầm ngọng do tiền dân đời nay tông đời đời vương lại vô cùng quyến giang bao vãng dân nam mô thường trụ tam vương tăng nam mô thường tăng đồ đà vương tăng nam mô tăng đồ đà vương tăng a ho đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ đa lợi thế tôn nói pháp bảo địa tạng cống hành rất rộng rộng do bại truyền lão chẳng âm lợi trời người gói cô đầu trời a tu la dạ ra thầy đến nghe pháp độ nên chi ta ủng hộ bằng bao kiến thương còn mỗi vị thiên tu lời bằng dạy bao nhiêu người nghe đến chốn này đền leo ngưỡng nhớ người đời dân để tăng ngày đến để mình hưởng và mơ nguyện các thế giới thượng á nguồn vườn để vô biên lời con dân bao nhiêu người nghiệp thầy thiếu để giả lìa các cổ về viếng tình hoàng dung giới Hồ lan thượng hiện định Phật để nhóm tăng hoa mẫu Bồ đề không đáng nghiêm tùy theo chỗ ở thượng an làng Nam mô Thôi Tà Vô Chánh Hồ Pháp Như Tôn Bồ Tát Ma Tát Ma Ma Nhà Ma La Mời Đà Tâm Kinh Quang Từ Đại Bồ Tăng Tâm Ma Nhà Ma La Mời Đà Thời Diệu Kiến Ngũ Giới Không Đồ bất nhiều bất cầu bất tình Dạm điện hộ công đông vô đông vô là thiện hạnh hương vô nhà nhi thì Đặng y vô đặng thánh hương vì động pháp vô nhà giới này chỉ vô Thứ giới vô vô minh về vô vô minh thân này chỉ vô lão tử về vô lão tử tầng vô cổ Dạ nà ba đế dạ ba đế ba la ma na go tam vô coi ngài vô coi ngài vô có không vô viện lý điến đạo mong tương tu bạn tam thế giới bạn ê ba nhã ba la bạn đa cố đa đầu đa la tam biểu tam bồ đề cô đi ba nhã ba la mười đa thì đại tạng chủ thì minh chủ thị vô thường chủ thị vô đẳng đẳng chủ thiên ba nhà ba la mật đa vô tân thiện vô biên yên đề yên đề bà la yên đề bà la ta yên đề bồ đề ta bà yên đề thân nghiệm chứng căn bồ đà lên định độ đà la đế nam mô a di đà bà dạ đà bà tha di đề đô bà tề a di đề đa tăng nam ba tề a di đề đa tề ca lăng de a di đề tề ca lăng đa ya di đề già già na je đa ca lệ ta bà a di đa tỳ ca la ni a ye ni na tỳ na ya ni ni ya ya na ye na ca la na ba nam mô a di đà ba ya đa ta ya đa ya đa địa ya ta ye đề đô ba tỳ a ye đề đa Ram ba tề a ye đề đa tề ca lang đế a ye đề đa tề ca ya sông mê lanh khỏi trăm phần khó cửa pháp ma nương nhờ lắm chuyện mây non nữ bốn ơn hương linh đà đền trả thân sau ba cõi nguyện đừng vay vô thường niệm niệm sinh ghi nhớ ngưỡng lao đại chúng các các cùng hương linh như tâm đầu niệm phật nam mô tây vương cường là thế giới đại từ đại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 mô đại thế chế bồ tát nam mô đại thế chế bồ tát nam mô đại thế chế bồ tát nam mô đại mô kiền liên bồ tát nam mô đại một kiền liên bồ tát nam mô đại mục nam mô địa tạng vương bồ tát mô thanh tịnh đại hà chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hà chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hà chúng bồ tát na linh kim thi và đất na vô lượng ba la mật na tam đức lục về cũng và cập tăng pháp giới hữu tình phò đồng cũng giờ nga nga nga năng ta ba về tam ba phật nhớ dạ hồng con nay dân cũng cầm à, lò sáng hương mê về biên đầy hư không thành tâm ta thương ngưỡng mong được từ đạm thọ tâm lòng kính dân phó công dường à, gia biển cô chớ phạm tôn kinh địa tạng họ công cầu siêu bạc độ covid mười chín chương tinh công đức tù tăng hạnh để vô biên tăng phước nhai hội ơi vợ dạ, chư chúng sanh trong vạn vô lượng quang Phật thật nguyện theo tam giới đại biện não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu ấy phổ nguyện thôi chúng tăng tiêu trừ a thế thế thường hành bồ tát đạo dạ, nguyện dẫn tới phương tình độ trong cửu liên hoa với phù vào khai kiến phật ngộ vô sanh bất thoại bồ tát vi bàn lệ nam mô tây phương giáo chủ cần là thế giới đại từ đại bi thêm văn đạo sư a di đà phật tác đại chứng minh Nam mô Tam Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thanh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Tam bảo chứng minh nói thằng hô niệm Bồ Tát Thánh Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Điện Vương Chúng thiện Long Bác Bộ Hồ Phạm Gia Lam Nhân Thiết Thiện Thăng Đồng Thùy Chứng Minh Giá Hồ Hôm nay à, mùng một tháng chín à, năm tăng Sửu Phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi lăm tại bồn tự chùa tam bửu a à, tăng chúng gặp chư nam nữ phật tự phát tâm a à, thiết lập đàn tràng kỳ siêu độ sự à, quá vắng chữ linh tự nàng về dịch khí mười chín có viết mười chín về chùa tam bửu cùng chư nam nữ phật tử bá tánh thần chánh thương linh an trí nội tự ngôi viện ấy cùng chữ liệt về hương linh na Nguyện văn toán hương linh huỳnh thị nam hương linh trung thị kim anh hương linh nguyện văn nghệ pháp danh quảng công hương linh nguyện văn nhon hương linh phạm văn gia hương linh thì kim tiếng ờ, diệu giám hương linh quỳnh thì nhỏ diệu nhàn hương linh bùi thì xem nhiều đào hương linh vũ duy đùa Hoàng là hương linh Nguyễn Văn Thông Tâm minh hương linh Tràng Vạn Kiệt tiên Lực hương linh Lê Thị Biết Nguyện cặp chư liệt vị hướng linh an đi nội từ ngoại viện chư liệt vị thổ thần bồn sư bồn đất thành quan thổ địa lai đáo đàn tràng vạn kinh tính pháp niệm phật di đà quy tam bảo Phật Pháp Tăng Nương nhờ Phật lực Pháp lực hiền thanh tăng lực siêu sanh tịnh e, độ em đồn thì mặn niệm giá hộ cho toàn thể gia quyến e, phiền não đoạn diệt nghiệp trường tiêu tan tật bệnh dịch bệnh bình an thân tâm thường lạc gia đình để e, chùa chiền an lạc hưởng cảnh an nhàn thiên thượng nhân gian tề thành phật đạo nam mô phạm phương thượng trụ nhân thế giới phật để tử chọn đáng đại vị chương lên chi tam đành lễ thập phương thường trụ nhân thế tôn pháp Đệ tử chân đáng đại vị chương luân di tâm đàn lễ thẩm phương huệ thượng đủ nhân thiên hiện thân tăng hoa Mâu Ni Phật à, buổi lễ kỳ siêu à, đến đây đã được thập phần viên mãn. À. Hương linh à, công đối phần đại chi thành đảnh lệ tam bảo tam bảo đại chúng đồng trà tiện hương linh ấy ban nam mô tiếp danh đạo sơ Phật Phật tự chương linh Hai văn lập linh đàn Nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp đồ Chướng linh đề vạn sanh cực lạc quốc Nam mô Thế Giận Đạo thập ba tánh thần chánh phần tử chư hương linh an trí tài tam bửu tự nguyện hương linh lại đạo linh sàng thính diệu pháp âm thọ cam lô vị siêu sanh tịnh độ hương Ah. linh văn chứng niết bàn như đăng và mà kim thầy tham vô phần hương đương tại thân triều thịnh tình đang em lệ kiếp tù thiên sứ cầu thiên sứ ứng cổ hại thường tác độ nhân châu đại từ đại bi quan thế âm bồ tát nguyện thì tiếp triệu phùng vì a chư liệt dị hướng linh ba thanh thần danh phật tự chư hương linh ký danh ký tự ký cốt ký hình cặp mương linh nàng vong về dịch khí cô bên mười chín lại đạo linh sàng thính diệu pháp âm thọ cam lộ vị hướng ngoài minh và ngọn kề về ưu vô thịnh kinh văn nhi gia thoảng kim thời làm vô phần ương tâm theo thịnh hương hoa

tay cầm tích trượng nhiệm màu phá tan địa ngục cứu hầu chúng ờ, sanh hôm nay bốn tự tam bảo ờ, lòng thành này ờ, thiết lập trai đàn cầu siêu chư liệt dị hương linh tử nạn vì dịch khi covid viết cặp mê cầu siêu trừ liệt dị hương linh ký danh ký từ ký gốc ký hình tài bổn từ tam bố này nguyện ngài đại bi à, đại nguyện đại thánh đại từ Bốn tôn địa tạng à, vương à, Bồ Tát nguyện thủy phóng quang tiếp độ Tiếp độ chư liệt dị hương linh Lại đáo linh sàng thính diệu pháp mầm thọ cam lộ vị chân tri chân giam lòng thành bốn tử cùng gia quyên tam thịnh đệ hướng linh gì lai lai thọ thọ chánh bồ tát dương tự gian tâm tuệ mong rân đảnh thượng đà Đại vị trai chủ thành tâm trà chấm sơ hén Đêm trà Có cái bình tách bên đó chăm bên kia này điện lễ hướng linh nhị và gia đề là bồ tát gia đề là bồ tát ma tát Nam mô Tây Phương Giáo chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiêm Văn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa tát Đại Chứng Minh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc tịch thành phố Hồ Chí Minh quận 7 phường Phú Mỹ đạo tràng chùa tam bảo à, hôm nay mùng một tháng chín năm tân sửu Phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi lăm toàn thể chư tăng chúng gặp mê thi chủ thành tâm à, thiết lập trai đàn cầu siêu chư liệt vị hương linh tự nàng à, nạn vong về dịch khi covid mười chín cặp à, Yêu ba thanh thần chánh Phật tử chư hướng linh an trí tài tam bửu từ nay kim về qua vạn hướng linh này nguyện văn thông thằng hồn sinh năm tháng rô từ tràng mười sáu tháng sau âm lịch nương linh quỳnh thị năm À, từ tràng hai chín tháng trăm âm lịch nương linh chung thì kim anh pháp danh từ bi tâm từ tràng hai tam tháng bảy âm lịch nương linh nguyện văn nghiệp đặng hồn từ tràng pháp danh quang công từ trần làm tạng ai tăng sự hương linh nguyện vắng nhau thần hồn Sư Nam Mâu Giang Hưởng Thọ Tam thứ Tuổi Từ trần Mười Sáu Tháng Bảy Tăng Số Hương Linh Phạm Văn Gia À, hưởng thọ trên rau tôi từ tràng hồng hai tháng tám tăng rương linh hồ thì kim tướng đến năm kỳ màu Pháp danh diệu giám mê từ tràng mười sáu tháng bảy tăng sầu thọ tám ba tuổi hướng linh quỳnh thị nhỏ khí màu Pháp danh diệu nhàn từ tràng ba mươi tháng tám tăng đầu hướng thọ tám ba tuổi hướng linh bùi thị xem Pháp danh diệu đạo tự tràng mười chín tháng năm hướng thọ một trăm lẻ một tuổi hướng linh vụ di đua pháp danh quang lạc từ tràng mười hai mốt tháng năm mường thọ bảy mươi tám tuổi hương linh à, nguyện văn thông sinh năm nhâm tháng à, pháp danh tâm minh đường thọ chín mươi mốt tuổi từ tràng hai tám tháng tám năm tăng sửu hướng lên à, trần văn kiệt pháp danh tiếng lực từ đàn hai tám tháng năm tăng sầu Hương thọ ta mới mong tội hương linh lệ thì biết hương thọ bảy mươi chín tuổi từ trần hai mươi tháng giêng năm canh tý cặp chữ liệt liệt vị hương linh à, ký anh ký từ ký có ký hình tài bổn từ à, à, tiếp triều nguyện à, quan âm tiếp dẫn thế chi đế quê địa tạng tự tôn phóng quang tiếp độ chữ liệt phỉ hương linh lại đau đàn tràng thọ tài hưởng thực thinh pháp văn kinh niệm phật di đà siêu sanh tịnh độ Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa tác đại chứng đêm ta đàn lễ hướng linh đàn lễ hướng linh nhị a ba, cây tam tất như lai hướng lên thừa vạn lực thoát qua bảo liên đài nam mô đa bảo như lai nam mô bảo tấn như lai nam mô diệu sắc tăng như lai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 nam mô tro bà ya đa tăng a đa ya đa địa tăng to ro to ro nam mô tro bà ya đa tăng a đa ya đa địa tăng to ro to ro bà ra ro ra ro đa bà nam mô tro bà ya đa gia đáng điện ta to ra ra ra ra ra ra ra ra ba ang a đăng ta ba ba đề a đăng ta ba ba ang a ta ba ba bế nhớ ra hồng vô hàng bế tương tỷ lô quang đánh trần ngon ăn a mồi a di lô tà nam ma mồi đại gia na ya ba la ba la mang na ya mo ya yi lo da nang ma mo ne ya ne na ya la ba la mang na ya mo ya yi lo da nang ma mo ne ya na ya la ba la mang na ya mo ya yi lo da nang ma mo ne ya ne na ya la ba la mang da ya mo ya yi lo da nang ma mo ne ya ne na ya la na ya mo ya yi lo da nang ma mo ne ya ne na ya la ba la mang na ya mo ya nang ma mô ni ya ni đại ya la ba đa bát đa ya mô ya di lô ta nang ma mô ni ya ni ya la ba đa bát đa ya hồng đời cao dồi dồi đất rộng mênh mênh nếu tăng trầm tự tử danh danh tâm quyền mộng hô nguyện bông nguyệt minh giặc giờ nơi mặt biển khum bạch vẫn thơ thẳng lối đầu non dễ đâu mà mất mà còn khó nổi rằng không không có có dạo hoài sân lộ vô sang dân lư vàng đón nang tâm nhang giới lễ bạc tỏ niềm tự sự lễ cảm ơn thông mà thường mọi sứ à, đạo à. Ê, phật tử tứ dòng này nhớ một câu à, chương lên hàng dông à, vì dịch khi covid cặp chương lên hàng trí nội tự à, hãy nương tam bảo vấp màu nghe lời à, triều thịnh mau mau trở về về đây hưởng tiệc cơm cháy cam lò mỹ vị đất bay thiên à, dân sân à, hương mẹ về biển lên yeah. yeah. nên đó là la đế môn ni la Ya de la de la de de la la de de la gan de de la gan na ya de ya na ga de la ba de la ya de ya ya ya na ye la de ye la na de ye la gan de ye la gan da ya de ya na la la ta ma ma ye la ya da ya la ya de ya ye la de ye la na de ye la gan de ai à phương tây giới an là ai hướng linh này quy định vạn sanh na cõi sinh đệ tử mê ni đồ nam mô tây phương cực là thế giới đại từ đà mê tiên nhân đạo Nam Mô a Di Đà Phật Nam Mô a Di Đà Phật Nam Mô Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Mô Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Mô Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Mô Tát Nam Mô Đại Hiếu Môn Kiền Liên Mô Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô thinh đại chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại chúng bồ tát tam tầng điện lệ hướng lân na nhé ba bằng lời theo kiếm luân hồi có danh có diện đời vô thường giả dạ tạm ở không à, chương lên nạn vong vì dịch khi covid gặp ba tánh thần chánh à, phật tử chương lên là hãy nhớ lấy nằm lòng niệm câu phật hiểu thoát sanh luân hồi am vào giờ này tăng chung vua tam bửu cung tiền hương á linh liệt về ai ai hôm nay ăn uống nọ nê phước thừa để lại con cháu nơi này bình an tu hành ai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 lễ cùng toàn thể đại chúng cùng chư liệt vị hương linh à, hôm nay lễ kỳ siêu à, và trợ tiếng cung tiếng à, chư hương linh đến đây đã được thập phần phiên bản à, thành kính trí ân à, chư tôn đức à, cùng với à, chư liệt vị đã góp rất là nhiều công sức à, vào trong cái công cuộc à, đại lễ cầu siêu trai đàn cầu siêu hương linh hôm nay nam mô a di đà phật à, xin cung thỉnh chư tôn đức giải ý nghĩ rồi chúng ta xuống qua đường a di đà phật